Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Lại tiếp tục quay trở lại nội dung buổi chiều ngày hôm nay của Giang à, Giang xin chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Là có một buổi chiều thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống Như lúc sáng thì à, Giang lại không vào được vì có việc bận Là mẹ Giang phải đi viện đấy Nên là mình đã lỡ hết cả buổi sáng thì buổi chiều nay vào Thì à, Giang mới à, cập nhật cho quý bác anh chị biết về cái tình hình mà sáng nay là thợ đã bắt đầu là chuẩn bị lắng nền và buổi chiều nay thì là ốp lát cái gạch à, bông gạch gạch hoa ấy. Đấy. thì còn cái vấn đề mà ép cái cái gỗ này này các anh chị này thì là do là, lát xong nền thì mình mới làm cho anh Lâm lắp lại cái cánh cửa cũ của anh ấy ngày trước ấy Đấy. còn nếu sau này ở trên này mà anh Lâm mà đi làm về mà có tiền anh có thể ốp ở trên đó được thì mình chỉ quay xung quanh này thôi đấy và lợp ừ. cái tôn này thì là sau khi mà láng liền xong ấy mà chọn được ngày thì mới lợp cái tôn xốp này lên này các anh chị này đấy hôm mình mang lên tôn xốp đây anh lâm anh để ở đây nó nghiêng nghiêng ngả ngả hết và để ngoài kia cũng được phát trực tiếp à không bây <laughs> giờ anh về anh phải xem lại như video anh phát lại chứ ừ <laughs> hôm nay là có hai uh, em sinh gái đến uh, phụ vữa phụ vữa cho các chồng làm việc <laughs> chồng làm việc đấy là vợ của các anh thợ sợ ờ, các em thợ xây nha mọi người nhé bán hai nghìn thôi qua lấy không <laughs> bên kia thì mọi ờ, đang ờ, láng lên nền đấy đi vào đây thì mình cũng phải chú ý đâu đặt đây thì chưa chưa ấy đâu đã khít rồi đây đấy sau này lắng lên thì rất là đẹp trong nhà lâm nói chung là mỗi người mỗi ngành mỗi nghề nhưng mà mình luôn luôn tôn trọng mọi người đấy cái này còn bên cạnh em cái láng ở bên ngoài các anh chị xoa bên ngoài Ngày nắng như này thì khô rất là nhanh luôn này các anh chị thừa <laughs> có khả năng là thiếu cát <coughs> theo mình dự tính mà hôm mà giang lấy là 8 khối mà cái xe có vẻ chở không được đầy lắm ừ. với lại là nhà anh lâm nó cũng khá là rộng luôn không, không, không, nhỏ ở trong lòng nữa là, là bên này thì đấy là 6 m 8 này thì bên này là sang 9 m 4 rồi tính từ lòng trong đấy nên là mình láng cả cái cái ngoài nó khá tốn một chút và có nhiều cái các anh chị hỏi là tại sao không không đôn cái nền nó cao lên đấy mà lại phải làm nó nó xuôi xuôi này theo răng nói ở trước là mình làm này để nước nó chảy nó dốc về đằng này thì nó có hắt và nó rơi không, không lên dãy này sau này hai vợ chồng sẽ đào cái dãy này này nữ ấy à Đấy. năm tay chắc rồi còn bên trong ấy thì răng thì lát gạch kia đấy của anh chị nhá thì mình không có đủ kinh phí ấy nên mình chỉ làm bên trong này thôi còn à, cái à, bậc thềm ngoài này mình chỉ à, làm như này thôi đơn giản này lát gạch nó phải có cái búa cao su gõ nó không vỡ đúng kiểu kiểu đúng bài không nhiều người hay dùng cái cái, cái bố gỗ kìa bố tinh kìa đóng là nó vỡ đập cái đuôi ai gì đấy ai dùng búa đấy là nó dơ dùng búa đấy thì nó vỡ gạch thôi vỡ gạch ngay đặc biệt cho ao à, luôn vâng. đúng là nó ăn ăn kia nó khó ăn gì? cái của ăn kia ông nói toàn câu lão thôi câu đấy bố nó láo không phải mày nó láo thôi nhá Rồi ờ, kem nữa không có bia lon đâu thế này à vâng không có bia lon á không có này có cái đây <laughs> mua tiêu đưa anh đây mua tiêu à nó còn ăn gì thiếu mà anh đã còn ăn gì không cần lá chi các anh ra không Này là được rồi Sắp có nhà mới đây cháu chặn để đang ngồi đây à. Thì các anh chị nhé Thơ cả hôm nay là trời tí Chặn là cứ phải à, ra ngoài ngồi nhở Mai à, tối vào được rồi Tối vào được nhà ngồi rồi Là thoải mái sạch rồi Nhá Ừ, ừ. cái móng tay này nó phải cắt đi này nó nó ấy nó có run ăn vào nó có bệnh ấy còn run ở trong người ấy Đấy, cháu trạng thì cô ba anh chị đã biết rồi để mọi người rất là thương cháu bản thân giang đấy không không giúp được cháu gia đình cái gì mình cũng thể là chỉ là một cái cầu nối thôi để giúp gia đình cháu ấy là chân là liệt hết rồi cả chân tay không ấy được khi mà sau này bố mẹ về già thì à, không biết là ai sẽ là nuôi cháu trạng đây à, chăm cháu còn cái uh, cuộc sống mà cái hoàn cảnh nó còn éo le hơn rất là nhiều người ấy nhưng mà cái nghị lực của cháu là vẫn cảm thấy vui tươi này cuộc sống hạnh phúc phía bên ngoài này thì là hay thôi chỉ như này thôi đơn giản trong thì thợ vẫn à, đang à, <coughs> bắt đầu là ấy rồi hết rồi cái quá trình nhá đấy hết gì hết rồi hết tiền rồi hai hai thợ luôn cảm ơn anh cất chi hết rồi vào như thế càng bóng sợ nó trơn quá trơn quá nó, nó lăn quay ra đấy Sợ anh lâm này ngã không làm chuyện lơ mơ lơ mơ, dậy để quần thay thì thôi rồi ừ đen nhỉ? Vô khỉ thật. Kìa. Lạnh quá. Con thư lại sẽ điên thử thôi. Mẹ gậy có đẹp nhưng mà nó vẫn thiếu nhỉ. Để mà tí mà. Thiếu một ly đấy không sao chứng tỏ khuôn cái cái khuôn của nó vẫn lạnh nhỉ lệch nói chung là không chính xác 100 trăm được không bao giờ được nó chỉ đến 99 phần trăm thôi cũng như người sao mà hoàn hảo mãi được ngón ngắn ngón dài tay đều nhau được đâu không trách ờ, nhà sản xuất được nhà sạn xước mất đi đây nhà không hoa còn được à đi thì nó con trở về nhà à dạ vũ miền cái này là cái này đi đi nó cái này nó còn tùy thụt một ly mép mép nữa này nhưng mà khít mạch vẫn phải cho khít mạch không con vẫn bị mất một đi cổ mút kia nằm nó chói đấy nhìn thấy gì là con thuyền nào con Con nào thợ rất là kéo vừa làm kéo hát lại vừa hay nữa bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn ba Đấy. Đấy, hôm nào anh phải làm cái clip hát kèm ờ, hôm nào mà mắc cái đó cả kéo lên em thì xong ca được rồi vừa <laughs> quên đi tất cả nửa đêm ngày người đã bộ cuộc tình thì anh ta các bộ cuộc đời luôn rồi anh lâm là thủy chung một bên đó em biết chăng ngoài khơi xa bao táp ăn gì có biết làm đâu mà em ơi về bên lắm không một nào sống cả chỉ yên an muốn nặng tình anh đấy như lâm mà hát thì phải nói là hay đấy đùa <coughs> giọng ca để đời của anh lâm tuyệt vời luôn nhà đẹp gạch hoa đẹp tiếng hát thì ờ, du dương hay nghĩa là ý anh Lâm hát là thủy chung một bến đò là anh mãi mãi chung thủy với vợ với gia đình em không biết hát ờ. mai mang lên cho anh Lâm hát chơi em không biết hát đâu thì em cứ like lên cho ờ, anh hát cả họ không biết không biết họ thì hết bây giờ sao họ hết đúng rồi đâu những người trước họ để gì cả không biết đâu mới <laughs> làm cho con luôn. biết hát không họ thì làm cho con vui đúng rồi làm thật công <laughs> luôn hát nhiều thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền

tông à tông không không này giờ bên này đi chơi đủ rồi đi nào thôi xưa anh Lâm mà tám chị chắc là hát hay lắm này có đùa không sao mà tán được chị đúng không biết được chị hết rồi không biết hát đâu không biết hát hát đâu biết hò thôi biết như làm thật cơm luôn như làm thật cơm <laughs> thất rồi biết hát hò đâu rất là hài thất mà viên cắt hai ba bốn viên cắt <laughs> bốn viên anh Lâm biết cắt là gì không với cắt cái gạch này này người ta cắt này người ta ghép vào cái chỗ góc ấy ép thế rồi không người ta ghép vào cái góc ép ép bây giờ người ta sẽ láng lại chỗ mà nó ấy nhất Món này cho anh Lâm biết làm mà Đây tôi biết làm Chỉ làm sắt thôi à, anh Làm sắt mới biết thôi Chuyên đúng không? Chuyên làm sắt à Làm sắt mới biết thôi Làm đây tôi biết thất à, Anh nó thế Làm sắt thì biết vác sắt rồi thì vác sắt là làm cái gì biết thôi Đây tôi biết làm Thế Vác sắt thì vẫn. Từ hôm nay trở đi là có nhà đẹp ở rồi Thoải mái Thoải mái mà con đua có tiền Nhiều mà đi đi con lại rất bình thường mà Thế bảo nó toàn sốt sốt, nó là chiều tài Chiều ăn cho nó ăn, nó chẳng qua là có thể dạy cho nó hiện hiện sốt sốt Chiều ăn cho nó hiện hiện sốt sốt ăn nghìn nó tạm phận rồi sẽ chiều hai gì Bác này ở lồng, sốt chẳng sẽ chiều ở lồng, ở lồng dình hẳn đó mà em lột cái nhà, tại mà em sốt điểm là hai nghìn dình được so mi tè hạt tè nín tồn nín tồn quá ờ, cái này son đâu nè ôi dày quá trời ơi quý à cha không quý thật to ha các thằng con sợ nghèo con này như chưa nghe thôi một chín bảy á từ mà chồng gọi chồng ở đây đi đâu mà quài chồng ở cạnh rồi <laughs> còn à, đây, đây, đây, đây, đây là chồng em à? Rồi. Có thế anh có biết đâu? <laughs> Nếu mà con có một người chồng gọi khác nữa thì chết đấy. Con bảo là thấy không nghe máy cứ nghĩ là chắc là dai gọi <laughs> Dai gọi thì chắc phải bốn mắt rồi đấy À đây Sao phải bốn mắt lại thôi, không vớ đâu Tím mặt à? Tổ nạp bù tổ à? một Alam Bibi Lâm đi đóng như hài cho <laughs> ừ quá tuyệt vời tuyệt vời thiên hương đã tuyệt vời 在旅游啊。 빼면 치우고 어? 치우고 치우고 뭐예요? còn ba hàng là không đấy Chú có chia khoa hay Dạ khoai rồi. Chia. À, Đó cắt được rồi. Đó cắt này với cúc luôn. Bông. Nó làm lại trong người này không sao. làm như này em làm gì nữa chun à ngã chết người đấy cắt chân đi hài gì rồi chứ à cắt chân em phải em phải tiêu á ờ Tối nay là cháu chặn được vào nhà rồi, ngồi sạch rồi Không phải chiếu nữa rồi à, Sạch bóng rồi dùng nữa không nắng này khô nhanh mai là cứng thoải mái dẫm vào được memang rutin mereka memang rutin yang aku kebenaran nah rutin karena rutin này viên cái viên này là viên là hỏng không cái ăn khuyên cái em khuyên vật gì cũng cho kìa gì cũng ở đây khuyên ờ, nó khuyên gì gì rồi cho đi ra mà có buồn hạnh phúc của anh Lâm hạnh phúc hạnh phúc là phải lát đẹp đẹp có lùi đó đấy buồn hạnh phúc của anh đấy còn gì nữa sau này là buồn hạnh phúc của anh chỉ là mọi người sẽ làm đẹp anh kiết ít đẹp không uh, gọi bấp bênh kê giường vào rất là ví dụ mình có làm chuyện gì nó không bị sạch sạch nó thế anh không cái này đâu anh không cái này đâu, đâu. đấy em bảo thợ là, là cố gắng láng anh thật đẹp lắm mịn anh ừ. chỗ này đóng thêm một cái rèm vào nữa kéo vào đây đi ngủ thoải mái mà tung hoành nhảm thế ừ. đó nhảm ôi chưa đấy giá này ấy nó ra đấy thì nó ấy đây là mắc đây sao Ê, cười thật rồi, rồi. chạy đi rồi đấy đấy đấy rồi, rồi. cho nó chạy chơi cho nó chạy <laughs> nó chạy đi đấy lâm thì rất là hài trước tính có đẻ kinh hay mà mình đang nhà của anh Lâm với nhà ai đâu nên anh phải giám sát từng tí một anh Lâm thì nó vì tính rồi tính tình cảm tình cảm là chỉ anh thôi thì theo anh ra muốn làm gì thì làm thôi anh thì không ấy đâu được. Coi kia là từ nấu về. Sốt ruột. Nó là chẳng quay nhâm đâu. Thế này. cá mà tiêu à? Chỗ là chỗ chỗ tao học ở đây thôi, đây. ôi đổi ra đây anh lâm ạ cố lên cố lên ôi rồi ôi lên cố lên lâm khỏe đấy thế là đổ hết bên này nhá họ đổ xuống cái ruộng anh rồi anh đường mà ừ, nó thừa ấy, dọn dẹp dần anh cứ thừa đất thừa thì hai vợ chồng sẽ dọn dần để phốt chắc mai mình mới ờ, làm được cứ ba triệu sáng mai buổi chiều nay có lẽ là khoảng tầm đến ờ, uh, 6 giờ gì đó hiện tại là bây giờ là 3 giờ kém 5 phút của anh chị nhé đấy thì thợ cũng đã làm được uh, gần như một 2 phần 3 rồi đấy, ốp lát ở trong uh, ngôi nhà của anh Lâm rồi nhé cháu chặn đấy. do là buổi chiều nay là mình phải về sớm có việc nhà nữa cơ nên là mình không ở lại với uh, mọi người được để ghi hình cho quý ba anh chị cùng à, theo dõi và biết là ốp lát đến à, đâu rồi đấy nhưng mà chiều nay là chắc chắn là thợ sẽ làm xong thì, à, cái video ngày hôm nay của Giang cũng à, có lẽ là xin được à, khép lại ở đây cái, góc cạnh này này là có người cắt rồi người ấy luôn và người đắng lên ở ngoài cái này thì à, các anh chị nhé cái góc này là phải cắt mấy cái này thì ờ, Giang không dùng xi trắng nữa quý cô anh chị nhá tại vì nó khít rồi ấy. nên là mình không không phải ờ, dùng cái ờ, xi mờ trắng để ấy nữa đâu làm thôi nếu mà nó hở to quá thì mình mới phải dùng xi trắng thằng này hai hàng nữa thôi là là xong trong này thì là ba hàng nữa là xong cái này trong trong 1 2 3 này. đấy có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được ờ, khép lại video của Giang ngày hôm nay ở đây Giang xin chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người xem video vui vẻ Nếu cô bác anh chị nào mà thấy video của mình hay Hãy cho Giang một cái đăng ký, một cái chia sẻ Và lan tỏa sự yêu thương đến với gia đình khó khăn những hoàn cảnh đặc biệt và mong rằng à, quý cô bác anh chị là luôn luôn đồng hành với Giang ủng hộ Giang trong quá trình Giang đi giúp bà con ở trên vùng cao ấy à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở với tiếp theo nhé mọi người làm nhá đi về nhá cố gắng nhá chị em phụ nữ rất là ấy này Thank you.